tức là các bạn học sinh sinh viên hay là bất kỳ cả mẹ bỉm sữa chúng ta đều có thể chơi nha Ok thì link tải app ấy, để có thể nhận ngay được 4.000 uh, ờ, miễn phí này Mình sẽ để dưới phần uh, mô tả nội dung của video nha Và lát nữa thì mình cũng sẽ phát kit code uh, hoàn toàn miễn phí cho bạn nha Ok kế tiếp bạn nhấn vào nhận ngay này Rồi này sẽ là một app như này Kế tiếp thì bạn sẽ đang uh, ờ, tải và cài app lên điện thoại của bạn như bình thường Sau khi cài đặt thành công rồi bạn nhấn vào mở này rồi bước theo à, chúng ta sẽ hành à, liên kết app với à, tài khoản Gmail của Google hoặc là tài khoản Facebook của bạn nhé. Ok, dưới đây mình liên kết với tài khoản Gmail thì mình sẽ nhấn chọn vào tiếp tục với Google này. Bước kế tiếp thì bạn sẽ đành chọn tài khoản Gmail này. Ok thì đây chính là giao diện trang chủ của app này nha. Và như mình chia sẻ là app này chúng ta có thể chơi game này, cũng như là xem video để kiếm tiền này. Đó, ngoài ra chúng ta có thể làm nhiệm vụ để kiếm tiền nhá. Và bạn quan sát này, là tiền sử dụng cho app này ấy, sẽ là coin nha. Và đối với từng nhiệm vụ đây ấy, thì sau khi bạn hoàn thành xong ấy sẽ nhận được số coin tương ứng đây nha. Dù nhiệm vụ ờ, đăng ký tài khoản ờ, T-Bank chẳng hạn này. Đó thì đây sẽ có trạng thái này cũng như là các hướng dẫn để chúng ta làm nhiệm vụ nha. Là đối với app này ấy, chúng ta là phải lần đầu tiên chúng ta tải app này nha. Cũng như là lần đầu tiên đăng ký tài khoản đấy. Nếu bạn hoàn thành đăng ký tài khoản này, bạn sẽ nhận được 86.850 ờ, coin này. Ok. Ngoài ra đây sẽ có rất nhiều app khác nữa cũng như game khác nữa nha. Như app cách này. Rồi ví dụ như là game ờ, game này đây. Thì đối với những game này ấy, là các bạn chỉ cần hoàn thành các chuông này nhá là các bạn sẽ nhận ờ, số coin tương ứng đây. Đó. Ok và làm sao để chúng ta nhập hit code và nhận được tiền ờ, miễn phí ạ? Các bạn lại quay trở lại mục uh, coin này nhá, tức là mục trang chủ ấy. Sau đó nhấn vào gift code này. Và mục hãy nhập mã nhận quà này thì bạn nhập cho mình là HV Giang nha. Mình sẽ đọc lại này là HVGI ANG nhé sau đó thì bạn sẽ nhấn vào đổi quà này Ok thì bạn quan sát này là tùy mỗi gift code chúng ta sẽ nhận được số tiền khác nhau nha như đây là mình nhận được uh, ờ, 10.001 đồng này đó rồi thì đó là mục uh, gift code tiếp theo ở đây có mục trò chơi này thì ở đây sẽ có rất nhiều các trò khác nhau luôn từ trò mưa tiền này rồi vòng quay may mắn này hay là lấm may mắn nhá các bạn có thể bấm vào để chơi này dụ như vòng quay may mắn chẳng hạn này thì chúng ta sẽ hành quay nhá nhấn vào này lucky spin đấy thì đó là mục vòng quay may mắn nhá tiếp theo là mục trình rưỡi này chính là mục mời bạn bè nhá là mỗi lượt mời bạn sẽ được cả 50.000 này cũng như là phần thưởng à, dùng thử là 1.000 đồng và hoa hồng nhiệm vụ chúng ta sẽ được lên tới là 20% nhá Ok để mời thì bạn sẽ nhấn vào mời ngay này cũng như ở đây sẽ có mã mời của bạn nhá hoặc là dưới đây bạn có thể chia sẻ qua Facebook này cũng như copy sao chép vào link giới thiệu này đó và chia sẻ link này đến bạn bè người thân hoặc uh, chia sẻ lên các trang mạng xã hội như Facebook rồi uh, TikTok hay là YouTube cũng như các uh, group hội nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo rồi nhóm Telegram thì người uh, đăng ký qua link của bạn hoặc là nhập mã mời của bạn thì bạn uh, sẽ nhận được uh, những phần thưởng ở trên đây nha Ok thì đó là mục uh, mời bè tiếp theo là mục uh, điểm danh này thì ở đây chúng ta có thể điểm danh mỗi ngày để nhận uh, coi miễn phí này Ok như ngày hôm nay là mình nhận được à, thêm 200 à, xu này Đó tức là coi đấy Cao thì trúng thưởng này Ok Ngoài ra đây cũng có nhiệm vụ dành cho lính mới này Là hoàn thành khảo sát người dùng mới thì sẽ nhận 500 à, xu này Cũng như là nhận nhiệm vụ kiếm tiền này Chơi trò chơi thì nhấn vào nhận này Đó nhận được 1.000 xu luôn nha Rồi cuối cùng là phần nhiều bạn quan tâm nhất đúng chưa ạ Đó chính là phần là rút tiền Thì để rút tiền các bạn sẽ nhấn mục tôi này sau đó các bạn nhấn vào rút tiền nhá các bạn quan sát này là hiện tại mình đang có 292.000 xu này tương đương với 146.000 à, Việt Nam đồng nhá nhấn vào rút tiền để rút này rồi thì bạn quan sát này là ở đây sẽ có ưu đãi đặc biệt này tức là chúng ta sẽ miễn phí được rút 1.100 à, đồng này cũng như là phần thưởng dùng thử này đó rồi à, sẽ có các mệnh giá rút tiền từ 50.000 cho đến 1 triệu nhá và tiếp theo là bạn có thể rút về ví điện tử Momo này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 thì bạn nào quan tâm muốn tham gia ấy, thì nhớ mình để link à, tải app ở dưới phần mô tả để bạn có thể nhận ngay 4.000 à, hoàn toàn miễn phí luôn nha và nếu như bạn thấy video này hay biết mang lại nhiều thông tin cho bạn ấy, thì nhớ like, thích, à, share, chia sẻ video này và đừng quên subscribe, đăng ký channel kênh tút của Hoàng Giang. Hoàng Giang chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang.